よいしょ。 bàn đồng hồ kim ngọc gia đình chồng của bé Yến hôm nay à, ngày mùng 5 Tết đây là ông xui Thank you. thời tiết rất mát mẻ nha 2 giờ chiều nhưng mà nhiệt độ khoảng 22 23 độ một góc chợ Liên Nghĩa Đức Trọng ngày mùng 5 Tết nhâm dần rồi hôm nay à, đến thăm à, nhà ba mẹ chồng của đứa em đây hai ông bà xui gặp nhau dạ chào cô <laughs> dạ dạ dạ đi về đến nhiều sáng đi qua cái đường chỗ này nè Ở dạ. qua ba phút đi qua đường từ bên này băng ngôi này <laughs> xe nó kẹt cứng luôn lấy đâu chút đó để cho em đi nó chắc là xe nó sắp hàng luôn đó đó đó đây một số món ăn ờ. nha mì xào móng gà chiên nước mắm bò lúc lắc đây là cà chua ờ, thịt nguội dạ, lẩu biết cái chuyện lên thì ảnh lên thăm anh vô cho các bạn con chơi nó vui nó gì đâu mà già cả rồi gặp nhau được bao nhiêu lần nữa may nó khác thì tôi biết chứ ông rồi phải gặp luôn <laughs> đó qua cái nồi này cái ông anh đó, đó là nó cái gì rồi đó và mình ngồi bữa nay là ngoài ông, ông lớn hơn cũng ngồi nói dễ nhanh nói gì đó sao mà nó bây giờ gặp còn gặp nhau rồi người nói chuyện thì là vui rồi à, bé Yến với chung coi nè đây mùng năm Tết tại nhà ba má chồng của Yến nha đây à hai ông bà xui à, đây là bà xui lát thôi mình lại tay lại bây giờ nói luôn để tụi nó mà biết đó đi rước hai đứa cháu chứ này sẵn chạy lên đây thăm trực luôn xuân đúng ờ, cái đây cái này cũng được này à, xương sáo dạ yeah, rất yeah, đấy trời vậy mà ra được gió thôi gió lạnh nha gió mát nha không phải gió nóng nha càng tươi mới yêu là uống rượu bia nhưng mà để anh không uống đá phải không giờ anh trai dạ dạ dạ ừ, bên đi rót ra uống đi để nó quay lại mình cầm ly để để đất quốc gia Để có cái đồ của nó không cái này không có cái này cái nuôi nó bọc được nhưng mà nó nó mình đậu lòi từ trước á dọn nha rồi phụ nha cho đèn nó không có được đậu điền á nhà cái đó mà tay cái đó không bên đây bây cho tiền không ra mình tay bên đây con chồng ngồi rồi đó làm cho bếp mở ra được thử đi bận thử ra sao biết mà biết mà bây giờ tụi mà đừng ngỡ đang biết gì hết đầu thực tại của mình cũng biết đấy cái này là nói cả thần có tổng thần đi biết ma biết ma thì đại đi nó trúng thì 哎。 theo mình là mấy cái nấu của đội mình có thể mà đi không trên tàu còn cái cách là mình sáng ba giờ mấy dậy tắm cho tự hơn để để nhà dân không bé cái gì đó không có gì đó nó ăn cái lòng nó giờ nó giật tắm Cái người nhiều cũng đâu biết Mua cái lò vi phóng của mình Bởi pháp Về nếu nó mấy cái gì cũng dán dán dán cho tờ giấy tờ giấy coi coi Rồi nó không dọn ngại được tờ giấy nó cũng biết mà Rồi có cái lò vi phóng khác nữa cũng xài nữa ở nhà bà cái âm cơm không đồ ăn vậy bữa nay nó không không được nó không biết được mà bấm lại nữa thì bỏ luôn ở nhà có thằng nó giỏi ba cái bóng bóng nó nhất của mình nó không làm được mình xài cái xe màn hình cũng vậy mỗi lần cần là cứ cái thằng gì trong youtube đó bày cho đã xong chụp cái hình chụp cái hình chụp cái hình để mình hỏi cái là mở hình lên coi không có nhớ đúng rồi ừ. không có thể nhớ được hồi xưa ba cái thằng giỏi lắm cái hồi mình khóa rồi bộ nhớ mình đã khóa rồi cái là rồi không có nhớ cái gì cũng là cái đồ, đồ điện tử bây giờ muốn nhắn nhắn là mình không xài nó nhiều quá nhớ không kịp á dạ. nó bên hoài à mình, mình làm được xong xuôi là mình xài ngon lành lắm nó khỏi chừng tháng sau luôn <laughs> mình mở youtube tiếp mình chỉnh ba cái đồng hồ để mới bây giờ mệt lắm mình không nổi với nó luôn dạ. hồi xưa tài xế mà không biết sửa xe không có là tài xế và trước khi làm tài xế mà học xong xuôi đi lấy cái bằng lái nha lấy cái bằng lái xong anh biết bà già xong rồi tới bà xã bà già vừa nói công mẹ mẹ em thích lái xe tại có ông anh muốn là giao thông rồi cái bụng này nữa ông nào trương chạy xe là dạ không chọn... chạy xe xong cái bà già nói vậy xong bà xã nghe hay với con cũng thích nữa ở ra vậy ở ngoài kia rồi lấy xe ba đô á nữa rồi không đến gì ba đua cái bắt đầu đại xã nó thôi nhà con có ông dự vậy vậy nói là đi kẻ cặp mẹ một lái luôn không nào chung về tem cạnh mình không mà không phải thù hết á ai vỏ te vỏ tiết là mình đóng hết leo tới hà nội tôi ở trên thuốc khác về miền tây chợ đào chợ giết là ông làm hết á chứ tự nó ăn luôn có cái lò xô á nó lò xo bên hông cái phòng xe có lò xo rồi đó không bây cái sao bóc cấp ông làm cái quan đâu cho phụng xe đâu rồi đem bắt đầu rồi đi cũng xe và <laughs> cái rêu và cái tụi ta không hồi trương chạy cái xe này cấp trong cái xe tan lắm không chạy cũng tụi thuốc mà tôi ông dạ. nhỏ vậy mà không chạy cái xe cái đung mà chạy cái đung chạy chứ cần giấy công an giết cảnh sát trước này còn cái gì tao nói mày chưa tài xế trước này nó dạ em mày lại sẽ hả để măng cái ghế nó đâu có giống bây giờ ghế con ông thợ ông tắm chứ đâu là đó là có khi nó cái gối kê xe lưng này nè đó mà trẻ lắm ừ. hồi trẻ chứ đâu sáng nay dạy em bằng lái mày đâu mà thì tụi nó mang tiền tao đâu cười cho người xưa đúng rồi người xưa mới được cái đó rồi à, không có là đông gối sau lưng là để chi với ông tạp tới còn biết gì cao là đun gốm dưới nữa cho hơi cao chứ để ngó nữa ghế rồi giờ tài xế Giữa đây nha Dạ Leo lên cả đi chơi Ai cao hơn ai Dạ Đây là hai, hai, hai ông xui À hai, hai ông hên Mùng năm Tết uh... <laughs>